kinh gửi theo đám mây hương phản phất khắp mười phương cung dường ngồi tam bảo thề trọn đời giữ đạo theo tự tin làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu phật từ gia hộ tâm bồ đề kiên cố chi tu đạo vững bền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 đừng ờ, pháp ờ, vương ờ, vô thượng ba cõi chẳng ai bằng thầy dạy khắp trời người ơi cha lành chúng bốn loài ơi quy y tròn một à, niệm à, à, dứt sạch nghiệp ba kỳ xưng dương cùng tăng thang ước kiếp không cùng tận Phật chúng sinh tin thường rộng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn lưới đê châu các bảo hào quang sáng ngời ơi trước bảo tòa thân con ảnh hiện ơi cuối đầu xin thề nguyện quý y Nam Đàn Lễ Nam Mô Tần Hư không à, biên à, Pháp giới à, qua hiện vị lai thập phương chư Phật tôn ờ, pháp ờ, hiền ờ, thánh tăng thường trụ tam bảo chi tâm đảnh lễ nam mô xa bà sao chủ điều ngự bổn sư thích ca mâu ni phật đương lai hạ sinh di lạc tôn phật đại trí văn thù sư lợi bồ tát đại hạnh phổ hiền bồ tát hộ pháp chư tôn bồ tát linh sơn hội thượng phật bồ tát tâm ờ, đảnh ờ, lễ ờ, nam mô tây phương giáo chủ cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật đại bi à, à, quan à, thế âm bồ tát đại thế chi bồ tát đại nguyện địa tạng vương bồ tát thanh tịnh đại hải chung bồ tát chi tâm đảnh lễ à, nam mô đông phương giao chủ tiêu tai diên thọ dược sư lưu ly quang vương phật nhờ ca quang ờ, biên ờ, chiêu ờ, bồ tát nguyệt quang biên chiêu bồ tát thanh tịnh đại hải nhớ thiết thanh chung phật à, sâu à, màu chẳng à, gì hơn trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp ơi ở con nghe thấy vâng gìn giữ ơi nguyện hiểu nghĩa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 về tam điều giác ngộ à, của các bậc đại nhân à, điều giác ngộ thứ nhất thế gian vốn vô thường cõi nước rất mong manh nhớ à, bốn đại này khổ không năm âm là vô ngã luôn sinh diệt biến đổi già rồi không có chủ thân là nguồn việc các thân là ngừng nghiệp tôi ờ, nếu quan sát như thế dần dần lìa ờ, sinh tử ờ, điều giác ngộ thứ hai tham muốn nhiều là khô Báo sinh tử nhọc nhằn đều từ tham dục khởi nếu ít muốn biết đủ thân tâm được tự tại Điều giác ngộ thứ ba tâm nếu không biết đủ Chỉ lo việc tham cầu sẽ tăng thêm tội ác Bồ Tát không như vậy Thường nhớ đến chi tốt vui cảnh nghèo xứ đào lấy tuệ làm sự nghiệp và điều giác ngộ thứ tư lười biếng phải xa đọa nên thường hành tinh tấn để phá phiền não ác chiếc phục cả bốn ma ra khỏi ngục âm giới điều giác ngộ thứ năm ngu si phải sinh tử nên bồ tát thường nhớ luôn hồng rộng ghế nhiều để tăng trưởng trí tuệ và thành tựu biên tài rồi đem niềm vui lớn giáo hóa cho, tất cả điều giác ngộ thứ sau à, nghèo khổ hay oan hờn thường kết nhiều duyên ác à, bồ tát hành bố thí bình đẳng với oán thân à, không nhớ đến lỗi cũ không ghét bỏ người ác điều giác ngộ thứ bảy năm dùng là tai hòa thân dâu ở cõi tùng nhưng không nhiễm dùng lạc thường nhớ nghi ba y bình bát và pháp khi chí nguyện người xuất gia luôn giữ đạo trong sành Từng ngày ngày thanh tịnh từ bi với, với tất cả điều giác ngộ thứ tam sinh tử luôn thiêu đốt khổ não thật vô biên nên phát tâm bồ đề tu hành cầu thanh đạo cứu độ khắp tất cả Nguyện thay thể chúng sinh gánh chịu vô lượng khổ Khiến cho tất cả loài à, đều được đại an lạc Tam điều nói trên đây chư Phật và Bồ Tát đã tự mình giác ngộ và tinh tấn hành đạo tu từ bi trí tuệ nương theo thuyền pháp thân đến nơi bờ niết bàn rồi trở lại sinh tử độ thoát các chúng sinh cùng đem tam điều, điều này à, chỉ dạy cho tất cả khiến mọi loài chúng sinh biết được sinh tử khổ à, xa lìa năm món dục à, tu tâm theo thánh đạo nếu người đệ tử phật tư duy tám điều này sẽ ở trong mỗi niệm à, diệt được vô lượng tội thẳng tiến đến bồ đề à, mau thành tựu chinh giác dư hạng đường sinh tử à, thường an trú tình lạc tâm đảnh lễ đệ nhất đầu đà tôn giả đại ca diếp tâm đảnh lễ để nhất tri tuệ tôn giả xa lời phật tâm đảnh lễ để nhớ ca thần thông tôn giả mục kiều liên Ờ, tâm đảnh ờ, ờ, lễ để nhớ ca đa văn tôn giả a nan chi Ờ, tâm ờ, đảnh ờ, lễ để nhớ ca trì giới tôn giả ưu ba ly tâm đảnh lễ để nhớ ca giải không tôn giả tu bồ đề tâm đảnh lễ để nhất thuyết pháp tôn giả phu lâu nam chi tâm đảnh lễ để nhất luận à, nghị tôn à, giả ca chiên à, dương. tâm đảnh lễ để nhớ ca thiên nhạc tôn giả nậu lâu đà chi tâm đảnh lễ để nhớ ca mờ ca hạnh tôn giả la hầu la trí tâm đảnh lễ à, tổ sư trú ca lâm à, đại à, đầu đà chi tâm đảnh lễ sư pháp loa chi tâm đảnh lễ tổ sư huyền quang

chi tâm à, đàn lễ à, tất à, cả chư vị tôn giả tổ sư trang nghiêm đại sen ngự tòa đại hùng từ phụ thính ca đệ tử lắng lòng thanh tình bàn tay chấm thành liên hoa cung kính hướng về điều người dâng lời sám nguyện thiết tha đệ tử phước duyên thiếu kém sống trong thất niệm lâu dài không được sớm gặp chính pháp bao nhiêu phiền lụy đã gây bao nhiêu lỡ lầm vùng dài vô minh che lấp tháng ngày hướng tâm gieo hạt giống xấu tham sân từ ai đấy đầy những xa đầu dẫm vòng gây nên từ trước đến nay nhưng điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày bao nhiêu não phiền nghiệp chướng nguyện xin sám hối từ đây để từ thấy mình nóng nổi con đường chính điểm là sao chất chưa vô minh phiền não tạo nên bao nỗi hận sầu có lúc tâm tư buồn chán mang đầy giận và lo âu vì không hiểu được kẻ khác cho nên hờn giận ngoan cường lý luận xong rồi chặt móc mỗi ngày mỗi chút khổ đau chia cắt hố kia càng rộng có ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt gây nên nỗi kết dài lâu nay con hướng về tam bảo ăn năn khẩn thiệt cúi đầu để từ biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lắm vui hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui nhưng vì chưa biết tươi tâm hạt lành không mong tốt tươi cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời nguyện lối bỏ hình bạc bóng đuổi theo hạnh phúc xa vời tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong đuổi tương lai quanh quẩn trong vòng buồn dần xem thường bao vật trong tay giày đạp lên trên hạnh phúc tháng năm sầu khổ miệt mài giờ đây trồng sông bão điều còn nguyện sám hồi đổi thay đệ tử tâm thành quy ngưỡng hướng về chư phật mười phương cùng với các vị Bồ Tát thân văn vâng duyên giác thánh hiền Chi thành cầu xin sám hối Bao nhiêu lầm lỡ triền miên Xin lấy cam lộ tình thủy Tưới lên dập tắt não phiền Xin lấy con thuyền chính pháp đưa con vượt nghèo oan khiên xin nguyện sống đời tình thức học theo đạo lý chân truyền thực tập đủ cười hơi thở sống đời chính niệm tin chuyên đệ tử xin nguyện trở lại sống trong hiện tại nhiệm màu thương yêu xin nguyện hồng phép quang chiếu tầm nhìn tâm hiểu thật sâu thấy được tự tin các pháp thoát ngoài sinh tử trần lao nguyện hồng nói lời ái ngữ thương yêu chăm sóc sớm chiều đem nguồn vui tới mọi nẻo dũng người với nỗi sâu đau đến đáp công ơn cha mẹ ơn thầy nghĩa bạn về sau tin thành tấm gương một nét đại sen con nguyện hồi đầu nguyện đức từ bi che chở trên con đường đạo chuyện cần tu tập vuông tròn đạo quả về sau nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối chư phật nam mô cầu sám hối Đệ tử chúng con tùy thuận tu tập mười nguyện lớn của Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Một là kinh lễ chư Phật, hai là xuân tán như lai, ba là rộng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp chương, Năm là tùy hỷ công đức, à, sau là thỉnh Phật chuyển Pháp, bảy là thỉnh Phật trụ thế, à, tám là thường theo học Phật, chín là hằng thuận chúng sinh, à, mười là hồi hướng khắp tất cả.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 trau dồi trí tuệ học đạo xuất thế tinh tấn sớm trưa cầu thành Phật đạo. Tư chung đồng tu tinh tiên không ngơi hoàn truyền chính Pháp, giúp cho muôn loài thấm nhuận Phật Pháp. Nguyện cho thân phụ thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni Phật tử tu tập tại chùa, bệnh tật được thuyên giảm tăng trưởng duyên lành tu theo chính pháp chúng con xin hồi hướng công đức tu hành này về vô thượng Bồ Đề và hồi hướng cho đất nước được bình an không có dịch bệnh. Mọi người về chùa lễ Phật phát khởi thiện tâm với tam bảo và chánh pháp của Phật. Nguyện hồi hướng cho Phật tử thiện nam tín nữ cùng gia đình đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập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 khóc nguyện phước ban tất cả đức độ quần sinh Phật Pháp thịnh hưng tam đồ dứt à, sạch à, Nam à, Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thỉnh Chư Tăng và Đại chúng đồng khởi thân làm lễ hồi hướng công phu công đức có bao nhiêu à? con xin lấy đó hồi hướng về Nguyện khắp Pháp giới các chúng sinh à, Thầy đều thể nhập vô sinh nhận Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não à, Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời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 từ à, quy à, y à, phật nguyện cho chúng sinh hiểu thâu đạo lớn phát tâm vô thượng từ à, quy à, y à, pháp nguyện cho chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như biển từ ờ, quý ờ, y ờ, tăng nguyện cho chúng sinh quảng ly đại chúng hết thầy không ngại